Xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage. Một lần nữa, chúng tôi rất là cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành theo dõi ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi trên mỗi từng sản phẩm bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc là đăng ký kênh của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh tất cả đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay Ô tô Kiên Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản Đó là chiếc Daihatsu Ferroja 4 chỗ số sàn máy xăng 1.6 105 mã lực cực kỳ là mạnh mẽ và tiết kiệm Chiếc xe này sản xuất năm 1992 đăng ký lần đầu năm 1993, cực kỳ bền bỉ và lành máy. Đây là dàn xe ô tô con, do đó mà không có niên hạn sử dụng. Đồ thay thế rất là nhiều, rất là dễ sửa chữa. Đặc biệt đây là dòng máy à, sử dụng à, bộ chế chế hỏa khí, cho nên là cái việc sửa chữa của nó cực kỳ là dễ dàng. Nói đến à, Daihatsu, nhiều người cứ nghĩ đây là hãng xe của Hàn Quốc. Tuy nhiên đây là hãng xe Nhật Bản trăm phần trăm và hiện nay nó là công ty con của tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới Toyota Motor. Tức thì à, mẫu xe này đang được ô tô kinh anh bán với giá là 195 triệu đồng, bao rút hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc cho khách hàng. Một cái giá cực kỳ là hợp lý cho một uh, chiếc xe nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản. Vậy thì khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0983 457763 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé. Hiện mẫu xe này cũng đang để tại cửa hàng của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Và sau đây thì à, chúng ta đi à, tìm hiểu à, xung quanh vòng quanh xe cũng như là các cái phần chi tiết của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Như quý vị thấy, toàn thân chiếc xe này mang màu xanh xám. Toàn bộ dàn đồng rất sắt si của nó, cực kỳ dày và chắc chắn và dán các cái à, họa tiết nhìn à, chiếc xe trông rất là ngầu bốn bánh xe được à, trang bị mâm đúc hợp kim năm chấu khá là chắc chắn lốp xe cũng mới được thay thế còn mới nguyên 99% kể cả lốp sơ cua cũng còn mới nguyên chưa sử dụng lần nào và đã đều thay là dạng đúng tiêu chuẩn kiểm định mặt ca lăng với thương hiệu Daihatsu Đấy, đây là cụm đèn pha ở à, bên à, phụ. Vẫn là zin theo xe. Toàn bộ bằng à, gương bằng thủy tinh. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ cả. Cực kỳ là chắc chắn. Ngoài ra thì cũng đã được chủ nhân độ thêm một dàn đèn chiếu xa gần bằng led để chúng ta đi rừng. Có thể nói chưa thấy một cái chủ xe nào tâm huyết độ xe và giữ xe tốt đến như vậy. chúng nữa chúng tôi sẽ bật cái dàn đèn này lên cho quý khách thấy cụm đèn pha ở bên tài đấy quý vị có thể thấy đèn halogen trá bằng thủy tinh zin theo xe cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ cả chiếc xe này à, có thể đăng kiểm ở toàn quốc phần gầm ở đầu máy xe các cái à, tấm à, thép cực kỳ dày và chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản mà khoang lốp phía trước ở bên tài đấy mâm đúc năm chấu dạng hợp kim rất là chắc chắn vẫn là zin theo xe vỏ xe còn mới đến 99% gai của vỏ xe còn rất là cao toàn bộ học dè cũng như là hệ thống à, cua lốp rất là đẹp và chắc chắn dàn đồng dàn chassis các cái đường gân chỉ khớp nối của cánh cửa quý vị à, có thể thấy cực kỳ là khớp khít các cái à, con ốc để à, bắt à, cái mùi bạt toàn bộ các con ốc này đều bằng inox không hề có cái hiện tượng gì là gì xét cả rất là chắc chắn hiện thì chiếc xe này có hai cái mui một mui bạt và một một mui zin cái việc tháo lắp cái bộ mui này rất là nhanh chóng và dễ dàng chúng nữa chúng tôi sẽ tháo lắp thử cho quý vị thấy xe cũng là trang bị một cái len hay còn gọi là cái sẻng cái tay cầm của nó cái cán bằng nhôm cực kỳ là nhẹ nhưng mà cực kỳ là chắc chắn khoang lốp bánh xe sau bên tài mâm đúc 5 chấu hợp kim còn rất là sáng rất là chắc chắn vỏ xe gai của vỏ xe còn mới nguyên 99% toàn bộ hộc dè cũng như là hệ thống cô lốp còn khá đẹp đây là cái à, bình nhiên liệu phụ vẫn là zin theo xe bằng sắt rất là dày không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đấy bánh dự phòng hay còn gọi là bánh sơ cua chưa một lần hạ xuống cũng à, được trang bị mâm đúc cực kỳ đẹp cũng đã được à, chủ nhân trang bị cái à, bộ chống xa lầy giúp cho quý khách có thể thoát khỏi những vũng lầy một cách nhanh chóng vỏ xe cũng còn mới 99% tuy đây là dòng xe địa hình nhưng mà chủ nhân của chiếc xe chỉ dùng xe để đi trong thành phố uống cà phê chưa hề đi địa hình một ngày nào chiếc xe này đăng ký tư nhân chính chủ được ô tô kinh anh mua của một chủ nhân ở thành phố Vĩnh Long có thể nói à, chưa thấy một cái à, chủ xe nào tâm huyết độ xe và giữ xe tốt đến như vậy bánh xe sau ở bên phụ mâm đúc cực kỳ đẹp vỏ xe còn mới nguyên gai vỏ xe cực kỳ cao toàn bộ hộp dè cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả đấy các cái à, con ốc để bắt cái mui xe toàn bộ đã được thay bằng inox phần nóc xe rất là đẹp nhãn hiệu Ferroza của hãng à, Daihatsu còn đây là khoang lốp ở bên trước bên phụ vỏ xe còn rất là mới với à, cái vỏ xe này chúng ta phải đi được à, vài ba vạn km nữa mới cần phải thay thế phải nói là chủ trích xe này rất là yêu xe chăm sóc xe độ xe rất là nhiều nhưng mà chiếc xe này vẫn đang kèm hợp lệ trên toàn quốc hệ thống ống tông hơi cực kỳ là chắc chắn làm cho chiếc xe trông rất là ngầu rất là hoành tráng cái cánh uh, cửa bên phụ đây là dòng xe hai cửa cánh cửa còn khá là đẹp ô tô kia Anh cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước tuy là dòng xe địa hình nhưng mà chủ xe chủ yếu là dùng để đi uống cà phê ở trong thành phố chưa hề ờ, đi ờ, địa hình một ngày nào phần tabi của cánh cửa đã được chủ nhân ốp một cái tấm ni lông để bảo vệ còn rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hay là bong chóc cả hàng ghế phía trước toàn bộ da ghế đã được à, bọc à, da 5D vẫn còn rất là đẹp đây là cái à, loa sụp hệ thống âm thanh gồm có 4 loa và một loa phụ, loa sụp cũng như là một cái đầu CD của Nhật cho cái âm thanh khá là hay mặt tablo của chiếc xe chủ xe độ khá là nhiều nhìn cho chiếc xe cảm giác rất là ngầu rất là hoành tráng học đề đầu ở phía trước vẫn còn rất là tốt rất là chắc chắn các cái tấm nhựa của phần tablo khá là đẹp một vài vị trí cũng đã được à, dán cái à, da 5D trần xe cũng đã được bọc một cái à, lớp ni lông còn khá là đẹp các cái khớp nối khá là chắc chắn đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản mà hàng ghế ở phía sau da ghế cũng đều được bọc da 5D kể cả là các cái bên thành của xe phải nói là chủ nhân của chiếc xe này rất là yêu xe giữ gìn xe khá là tốt đây các cái à, loa ở bên trong à, thành xe với bốn loa và một loa sụp cho một cái hệ thống âm thanh cũng khá là hay. Khoang hành khách với bốn chỗ ngồi cho nên là khá là rộng rãi. Đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản mà. Còn đây là phần cốp xe với cái à, cánh cửa của cốp mở sang bên phải. Tấm bì của cốp cũng đã được bọc da 5D và được ốp một cái lớp uh, ni lông rất là đẹp rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là xù lông hay là rách nát cả bệ lên xuống ở phía sau xe cực kỳ là chắc chắn hệ thống uh, bản lề của cốp đóng mở rất là nhẹ nhàng không hề có hiện tượng gì là mục mọt hay là gì xét cả đấy chúng ta xem lại cái uh, phần khoang nội thất cũng như là mặt tắp lô của chiếc xe tương đối là rộng rãi xe cũng trang bị cái uh, giàn lạnh hai chiều làm lạnh sâu làm cho cái khoang nội thất rất là mát còn đây là cánh cửa bên à, tài mặt tapi của nó còn khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hả hàng ghế phía trước toàn bộ da ghế đã được à, bọc à, da 5D vẫn còn rất là đẹp vẫn còn nguyên các tem nhãn của hãng sản xuất ở trên khung cửa của chiếc xe rất là rõ ràng bệ lên xuống cực kỳ đẹp và chắc chắn Toàn bộ các cái đèn tín hiệu à, trên bảng đồng hồ vẫn còn rất là đầy đủ Hoạt động rất là tốt và hiệu quả Các cái à, nút điều khiển dàn lạnh với dàn à, lạnh hai chiều làm lạnh sâu làm cho khoang hành khách cực kỳ là mát mát rất là nhanh ổ CD của hãng GVC Nhật Bản trang bị thêm một cái đầu phát Bluetooth cho nên là quý khách có thể sử dụng điện thoại để vừa nghe nhạc vừa xem phim Hộp số sàn 5 cấp Ra vào số rất là nhẹ nhàng, êm mượt Không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả Hệ thống à, gài cầu Tuy nhiên thì à, chiếc xe này đã tháo đi một cầu rồi Thắng tay Vẫn còn hoạt động rất là tốt Sau đây thì à, chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé Daihatsu Feroza Sử dụng cái động cơ xăng 1.6 lít 105 mã lực Rất là mạnh mẽ Và tiết kiệm nhiên liệu Đấy máy xe Daihatsu 16 van 105 mã lực cực kỳ là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu nắp cabo dàn chassis dàn đồng của nắp cabo vẫn còn rất là sáng rất là dày chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả vẫn còn nguyên cái tem nhãn cái bảng thông tin ờ, bảo dưỡng của chiếc xe như là số lần ờ, vệ sinh máy lạnh hoặc là bảo dưỡng ờ, dầu của động cơ đấy còn đây là cái thông số của hãng về số khung số máy cũng như là dung tích của động cơ cũng rất là rõ ràng bình ắc quy đã được à, chủ nhân à, thay cái à, bình ắc quy 100A để hỗ trợ chiếu sáng không bị thiếu dòng không bị sụt áp khi mà chúng ta bật hết tất cả các cái dàn đèn của xe toàn bộ khoang máy vẫn còn rất là sạch sẽ và khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả ô tô kinh anh cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước thế thì với giá bán là 195 triệu đồng bao rút hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc cho khách hàng đây là một cái giá cực kỳ hợp lý cho một uh, chiếc xe Daihatsu Feroza nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản. 4 chỗ số sàn máy xăng 1.6, máy cực kỳ bền và lành máy, không niên hạn sử dụng. Đấy cái lốc lạnh. Đây là dạng uh, lốc lớn làm cho cái máy lạnh này cực mát, mát rất là nhanh và lạnh sâu. Sau đây thì à, chúng tôi cùng bật cái dàn đèn lên cho quý vị thấy nhé. Đấy quý vị có thể thấy khi toàn bộ đèn được bật lên nhìn chiếc xe rất là ngầu rất là hoành tráng toàn bộ đèn còn rất là mới rất là sáng giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm chúng tôi đang nổ máy đó máy nổ rất là nhỏ êm ái không hề có cái hiện tượng gì là hòa ga cả bình xe cũng đã được à, chủ nhân thay cái à, bình ắc quy 100 a cho nên là khi chúng ta chiếu sáng toàn bộ dàn đèn thì cũng không ảnh hưởng đến à, chất lượng của bình cũng như là không ảnh hưởng đến việc sụt áp và sau đây à, chúng tôi à, sẽ tháo cái bạt này ra cho quý vị thấy nhé Một cách à, tháo rất là dễ dàng Nhanh chóng và thuận tiện Không quá 3 phút là có thể tháo xong cái các cái tấm bạc của mua xe Các cái con ốc của xe cũng là đã được thay toàn bộ bằng lên ốc, ốc inox Cho nên là không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả Tháo lắp rất là dễ dàng Đấy toàn bộ bạt Ngoài được bắt bằng các con ốc thì cũng đã được à, dán bằng à, các cái à, tấm dán có thể tháo ra một cách rất là dễ dàng. Nhưng khi dán thì cũng cực kỳ là chắc chắn. Đấy, quý vị thấy là chưa tới 3 phút là chúng tôi đã tháo xong cái mui bạt của chiếc xe này. Nó vẫn còn một cái mui zin. Tuy nhiên chúng tôi để ở nhà, không đem theo ở đây. Khi quý khách mua chiếc xe này thì chúng tôi cũng giao luôn cả cái mui zin này cho quý khách. Nó là dạng mui kín bằng sắt, cực kỳ là chắc chắn đấy quý khách à, có thể quan sát khi à, chiếc xe được à, tháo cái mùi bạt ra ngoài lúc đó cái hàng ghế phía sau trở lên rất là thoáng đáng cho chúng ta có thể vi vu với à, khí trời cực kỳ là thư thái thoải mái toàn bộ các hàng ghế đã được à, bọc da 5D nhìn rất là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hay là mài mòn cả chúng tôi quay chi tiết quay cận cảnh à, cho quý vị thấy toàn bộ phần ngoại thất của chiếc xe phần giàn đồng sàn sắt xi rất là chắc chắn rất là dày chúng ta thấy phần ngoại thất của chiếc xe rất là ngầu được uh, chủ nhân uh, trang trí các cái họa tiết đậm chất xe địa hình phải nói là chủ nhân của chiếc xe này rất là chăm sóc xe yêu xe cực kỳ Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay gọi cho chúng tôi 0983 457763 hoặc 085 999 để ưu tiên được giá tốt nhất. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này nhé đấy đây là gầm xe quay từ ở bên ờ, hông bên phải quý vị có thể thấy gầm xe còn rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả ô tô Kia anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí giúp cho quý khách có thể ờ, có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua và cuối cùng thì chúng ta cùng ờ, trải nghiệm chiếc xe này vận hành xem như thế nào nhé quý vị có thể thấy đề máy rất là nhẹ nhàng máy nổ êm động cơ không hề có hiện tượng gì là bị gào cả Vị trí ghế tài xế ngồi rất là rộng rãi Thao tác rất là thoải mái Vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cực kỳ là nhẹ nhàng Hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng, êm mượt Không hề có hiện tượng gì là sóc số cả Hệ thống âm thanh khá là hay Với à, bốn loa và một loa sụp Cho chúng ta những à, phút giây thư giãn khi mà di chuyển trên xe khi xe chạy cảm giác rất là đầm xe vì đây là dòng xe của Nhật Bản nhập khẩu nguyên con cho nên là toàn bộ dàn đồng dàn sắt xi rất là dày không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả phụ tùng của dòng xe này cực kỳ là dễ tìm kiếm ở thị trường của Việt Nam rất là dễ sửa chữa cũng như là thay thế lòng mình mũi xa Thế với giá bán là 195 triệu đồng bao rút hồ sơ và vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc một cái giá cực kỳ là hợp lý cho một chiếc xe nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản Daihatsu Feroza 4 chỗ số sàn máy xăng 1.6 không niên hạn sử dụng đăng kiểm hợp lệ trên toàn quốc Vậy thì khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay gọi cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844 để ưu tiên được giá tốt nhất. Hoặc là quý vị có thể đến cửa hàng của ô tô của anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang để xem và trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Thế là vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc xe Daihatsu Feroza Chiếc xe nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản, sản xuất năm 1992, đăng ký lần đầu năm 1993 bốn chỗ số sàn máy xăng Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip Và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của chúng tôi sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá và chất lượng các loại xe đã qua sử dụng hãy like và chia sẻ clip này đến với một người giúp ô tô kênh nhé trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo